Xin chào các bạn, trong cái video hôm nay thì à, Quang sẽ hướng dẫn cho bạn một cái tip để mà kháng tài khoản Google Ads à, bị sụt bất ngờ bị ban là liên quan đến tránh a hệ thống thì trong cái buổi này à, chia sẻ cho bạn trước hết đó là những cái nguyên nhân để gây ra lỗi tránh a hệ thống thì à, trước hết đó là các bạn khi mà làm tạo quảng cáo một cái chiến dịch nào đó một cái sản phẩm nào đó chắc chắn là bị vi phạm chính sách à, đặc biệt những uh, có thể là các bạn lên những cái game về à, game bài hoặc là game casino tất cả mọi cái um, về cái ngắt ứng dụng hoặc là ngách ngắt game đấy là sẽ bị vi phạm chính sách ha. Uh, thứ hai đó là nội dung từ khóa quảng cáo vi phạm và bị từ chối nhiều lần đấy thì vi phạm chính sách nhiều lần ha thứ tư đó là hành vi bất thường các bạn lên ca một lúc mà các bạn có thể thay đổi tất cả mọi thứ nó bị bất thường cái hành vi của mình thì trong cái những cái nguyên nhân này trong cái khoa học về làm app movie app à, phát triển ứng dụng của mình đó quá trình một kèm một và mình chia sẻ cho các bạn về cái cách phát triển ứng dụng á, thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn học viên rất là rõ về cái vấn đề về nguyên nhân và lỗi như thế này để mình à, lên một cái chiến dịch nó an toàn hơn rồi sau khi mình uh, phân tích uh, với những cái chia sẻ những cái nguyên nhân lỗi như này nó xảy ra tránh hệ thống rất là cao thì à, chúng ta có cái quy trình từng bước để mà kháng tài khoản như thế nào để cho nó có tỷ lệ về nó cao hơn thì trước hết chúng ta cần phải review lại cái chiến dịch đấy cái chiến dịch của mình đó thì mình sẽ review lại uh, cái thứ thứ nhất là mình sẽ review lại cái chiến dịch của mình vừa mới lên uh, có bị vi phạm chính sách hay không các bạn xem lại cái keyword cái content và các bạn xem lại cái hành vi của mình có thay đổi ờ, có hành vi gì bất ngờ không rồi sau đó mình sẽ nốt ra những cái vấn đề đấy rồi tiếp tục là mình sẽ hành động tiếp theo là remove hết tất cả những chiến dịch ở trong cái tài khoản Google Ads của mình và tại vì sao mình remove cái hết chiến dịch ở trong tài khoản ad của mình đây là một cái bước để mình giống như mình xóa hết dấu vết những cái sai lầm mà không cố ý của mình rồi sau đó mình sẽ lên một cái chiến dịch mới với những cái ứng dụng hoặc là một cái ứng một cái game nào đó một cái ngách nào đó là ngách bình thường nó không bị những cái ứng những cái từ khóa là những cái uh, nội dung nó không liên quan gì đến về cái vấn đề vi phạm chính sách cả uh, những cái sản phẩm nó sạch vậy ứng dụng hoặc là game đó ở đâu thì các bạn xíu nữa thì các bạn theo dõi mình cái cái cách à, mình lên thực tế cho các bạn xem ha. Uh, lên như thế này để cho các bạn cho con bot AI Google nó sẽ quét qua khi các bạn kháng là um, nó không vi phạm chính sách cho nên uh, nó dễ về hơn đấy rồi sau đó mình sẽ thứ, bước thứ tư là mình sẽ điền form để kháng bây giờ sẽ bây giờ các bạn xem trực tiếp uh, mình uh, thực hiện nha ok sau khi một um, bị suspend uh, tài khoản à, ad của mình thì các bạn nhớ remove hết và bây giờ là còn trống um, new uh, campaign này nó không có một cái campaign nào cả thì trong phần contact này thì mình sẽ submit đây nhưng mà chúng ta không không không submit vội nha không không kháng cáo vội bây giờ mình sẽ tạo ra một cái new campaign một cái chiến dịch à, thì ở đây mình sẽ chọn một cái chiến dịch là app promotion các bạn click vào app promotion này ha sau khi click vào app promotion thì mình sẽ chọn android à, trong phần này thì các bạn um, tìm cho mình uh, lên trên play.google.com và các bạn tìm cho mình một cái loại ứng dụng là một game các bạn chọn top đầu tiên luôn ha ví dụ như cat này cat à, những cái à, ứng dụng ở cái ngách mà uh, nó không có um, vi phạm uh, cái ngách mà ngách bình thường đấy giống như cat như thế này thì uh, mình sẽ dán vào backit vào ok uh, một ứng dụng nào đó được nha không cần phải là ứng dụng của mình mình uh, làm một chiến dịch tạm thôi rồi sau đó là chúng ta sẽ chọn uh, on country ha chọn hết luôn chọn trải toàn cầu luôn cho nó dễ và mình để tiếng Anh hoặc là không cũng được chọn on ngôn ngữ luôn rồi sau đó chọn next thế đến phần này á, thì các bạn nhớ F5 một xíu để cho nó mất cái icon màu đỏ này ha rồi xong bây giờ mình sẽ điền cái à, ngân sách vào à, mình cho ngân sách là còn uh, 50.000 một ngày thôi được bao nhiêu cũng được hết nha à, các bạn à, cái à, cái campaign cái chiến dịch là các bạn à, demo để cho nó sạch thôi rồi giá thâu lên khoảng 1 ngàn rồi sau đó chọn next cái phần ờ, headline á thì chúng ta có thể là lấy những cái từ khóa bình thường á ví dụ như mình chọn là chọn cái gì à chọn um, chúng ta nên chọn ờ, không không nên chọn music ờ, chọn, chọn cat hoặc bobcat này thôi đó cutter podcast các bạn dán vào ha rồi tiếp theo một chọn cái gì đó không không chọn music nhưng cái từ này nó dễ bị vi phạm tiếp theo ha cái này mình chọn cat thôi ha thì cái phần này mình uh, hit line thì chọn hai cái thôi về phần uh, uh, mô tả đầy đủ thì chúng ta cùng chọn uh, mình copy ở uh, trong dictionary và mình dán vào uh, khoảng hai cái nữa ha rồi ok sau khi um, uh, hit line và direction grip xong rồi mình chọn nét tiếp trong phần nét tiếp này thì um, mình public cái chiến dịch này luôn Đó. sau khi mình public xong um, đợi nó lót rồi à, sau khi publish xong thì đây là cái một cái à, một cái campaign khá là mới với những cái từ khóa rất là ít để cho cái tỷ lệ độ rủi ro nó à, ít hơn và bây giờ mình sẽ vào trong cái contact us và, à, và chúng ta sẽ điền vào submit peer à, mình kháng cáo sẽ hiện ra một cái form ở trong form này thì chúng ta điền đầy đủ tất cả thông tin họ tên tất cả website website này thì chúng ta sẽ copy cái link um, app ờ, đây rồi sau dán vào và cái từ kho thì mình ờ, ghi từ kho chính là cache ha à, sau đó là mình chọn uh, single là cái uh, cái account của mình là một thôi đây có phải là bạn có phải là một cái um, business các bạn chọn chess ha. rồi uh, ai là bay thì mình chọn là tôi nha uh, account bay mình thì mình chọn là credit đi Biscard ha rồi các bạn điền ờ, thông tin ngày tháng ờ, các bạn uh, check out vô ha đấy rồi ba tám hai ba ok rồi country thì cái này mình chọn là Việt Nam thôi ha các bạn cứ điền ở trong cái form này một cái cách trung thực và rõ ràng cho uh, Google hiểu thì cái anh em profile cái uh, à, your business thì uh, uh, đây thì các bạn uh, chọn là tôi chạy dịch vụ quảng cáo thôi ha ví dụ như cái dịch vụ của bạn là gì thì uh, mình chạy dịch vụ quảng cáo đấy thì cái domain uh, ownership thì cái này thì không cần ha rồi cái domain là thì mình chạy cái domain của Play Store à, đây khách hàng rồi cái này là mình sẽ chọn là Ờ, điền cái số điện thoại mình vào rồi uh, tiếp tục là đến cái phần um, sau đó là mình sẽ điền à, mình um, mình ghi lại những cái vấn đề mà mình gặp đó. cái này mình sẽ ghi là tôi mới chạy ha ví dụ như các bạn điền cái khoản là new buy đi vào giúp bé ra tài khoản ok các bạn tiếp vào người không tôi không phải là người mai và submit thì như vậy là các bạn à, submit xong về cái cái cuộc kháng cao như thế này rồi thì cái tỷ lệ về cũng khá là cao khi mà Google nó vào công bố nó vào nó soi thì nó sẽ Ờ, vào trong cái ờ, cái cái, cái combine mới này ha combine các bạn mới tạo này chứ còn những cái combine mà remove rồi thì nó không liên quan ok rồi um, đây